อรหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินมัทุรตนติยาสะđệ tử xin thành kính lễ tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng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 Gia Chánh Viện chủ chùa Vũ Đức Hiện tại Hòa Thượng trụ trì chùa Vũ Đức là Hòa Thượng Bộ Chánh Và Phó trụ trì chùa Vũ Đức là Thượng tọa Tệ Quyền Chúng tôi ở xa cho nên chúng tôi không có tham dự vào cái ban trụ trì ở đây và cử thỉnh hai vị ở tỉnh Đồng Nai để à, tiếp nhận quản lý cái chùa và đại đức trí niệm là vị giám tự và theo lời à, thỉnh cầu của hòa thượng vũ chánh thì chúng tôi là pháp sư thường trực ở tại chùa Đức có nghĩa là hệ lễ nào lễ dỗ cố hòa thượng giác chánh hay là lễ dân y thì chúng tôi đều đến đây để thuyết pháp sáng hôm nay nó cũng trùng dịp ngày 14 à, sáng hôm nay tại chùa Bửu Quang ở gò vưa gò dưa cũng long trọng cử hành lễ quý nhật của đức cố hòa thượng gia chánh nữa ngài à, pháp sư gia chánh ngài rất có phước là vì lúc bình sinh ngài đã tạo tự nhiều ngài đã dạy dỗ và đào tạo chưa tăng cũng nhiều do đó cho nên khi mà ngài mất rồi thì à, cái ngày dỗ của hòa thượng giáo chánh cũng không có kém gì ngài hòa thượng tịnh sự nhưng mà chắc đến phiên chúng tôi thì chắc chỉ có một chùa vi giác làm dỗ thôi <laughs> bởi vì mỗi một lúc à, đệ tử khác giờ không phải giống như thuở xưa đệ tử còn nhớ công ơn thầy cho nên tổ chức chiều như vậy nó cũng có một việc để chúng tôi bàn lại với chư tăng là vì ờ, chúng tôi nhận lời và thượng ờ, bộ chánh hàng năm vào cái ngày 12 âm lịch tháng giêng thì ở tại chùa Phước Sơ cũng làm dỗ cho Hòa Thượng Giác Chánh Và Hòa Thượng Bửu Chánh thì mời chúng tôi đến đó để thuyết giảng và năm sau trở đi Và do đó nếu mà hôm nay mình đã trùng với chùa Bửu Quang đó Thì có lẽ là chúng tôi sẽ sinh hoạt sắp xếp với ban ờ, trụ trì ở đây đó là năm sau tại chùa Phú Đức thì chúng ta sẽ làm lễ ngày 13 12 chúng tôi lên Phước Sơ xong chiều 12 chúng tôi về đây nghỉ thì sáng 13 làm dỗ đây 14 chúng tôi về Vĩnh Long để chúng tôi làm ờ, chúng tôi sinh hoạt chùa Viên Giác rồi 15 sinh hoạt chùa Sư Lý Vĩnh Long như vậy nó tiện luôn ừ cái đó là thông báo trước để cho các phật tử chúng ta biết để khỏi trùng với cái chùa của quan bây giờ điểm khỏi mất thời gian đó sư sẽ thuyết cho quý vị nghe cái đề tài nhân cái ngày dỗ của cố hòa thượng giác chánh cái đề tài hôm nay sư muốn nói về cái ý nghĩa sống lâu không bằng sống nhiều chắc có lẽ là chúng ta sẽ ngạc nhiên sống lâu cũng như là sống nhiều sống nhiều cũng như sống lâu chứ tại sao mà nói sống lâu sống lâu không bằng sống nhiều ý nghĩa nó khác thưa quý vị sống lâu có nghĩa là chúng ta sống cái tuổi thọ dài gọi là sống lâu còn gọi là sống nhiều đó tức là sống mà làm được nhiều lợi ích cho mình làm nhiều lợi ích cho người khác làm nhiều lợi ích cho giáo pháp như vậy gọi là sống nhiều ngài hòa thượng giác chánh Ngài à, xuất gia còn trẻ lúc còn 21 tuổi Và Ngài mất là năm, 70, năm 73 tuổi Trong cái thời gian đó Thì Ngài làm rất nhiều việc Với những cái thời gian sau năm 75 rất là khó khăn Nhưng mà Ngài vẫn kiên trì nỗ lực chịu khó chịu cực để nuôi giới tử đào tạo tăng và xây dựng chùa cho nên cho đến ngày hôm nay mới có cái lớp hậu tấn để kế thừa như bản thân chúng tôi vân vân thì mới kế thừa được chứ còn nếu như mà hòa thượng chỉ sống cho mình và lo sợ cái này cái kia đó thì chắc có lẽ ngày hôm nay là chúng ta sẽ không có cái thế hệ hòa thượng đào tạo ra chúng tôi chúng tôi đào tạo ra cái lớp tăng sinh học trò bây giờ là các vị trụ trì hiện đang nhiệm chức tại các chùa thì có ba cái thế hệ và ngài là một vị pháp sư đi thuyết giảng chỗ này chỗ kia lúc thời gian từ năm 72 cho đến năm chín mươi mấy thì hòa thượng là một pháp sư nổi tiếng Hòa thượng cũng là một vị đệ tử của Ngài Tịnh Sự Là một vị giảng sư cái môn luận tạng A Tỳ Đàm Tức là môn vi diệu pháp Cho nên có thể nói rằng đó là một mẫu người sống nhiều Sống nhiều lợi ích cho người khác Mặc dù với cái tuổi 73 cũng chưa gọi là sống lâu Nhưng mà sống nhiều Ngược lại cái thế hệ trước Thì ờ, thầy của Ngài Hòa Thượng Giác Chánh là Ngài Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài mất năm 71 tuổi Trẻ hơn và ngài qua thử tịnh sự sau khi du học ở thái với cái bằng thủ khoa về cái luận tạng a tỳ đàm vi diệu pháp ngài trở về việt nam và ngài bắt đầu dịch thuật cái tạng vi Dụ pháp bali ra việt ngữ trong cái thời kỳ những năm chiến tranh rất là khó khăn về kinh tế do đó ngài chỉ có làm sách bằng cách là dịch ra rồi có thư ký tức là cư sĩ báo là tiền thân của thượng tọa tịnh thân đó là người trực tiếp đánh máy đánh máy chữ và hồi đó gõ chữ ở trên cái những cái tờ giấy sáp đó thưa quý vị rồi quay đóng bằng chỉ cái tạng vi diệu pháp và ngài soạn ra những cái giáo trình tiểu học trung học và cao học vi diệu pháp để dạy cho chư tăng và phật tử thuở ngày mới về ngày dạy có 5 người thôi sau đó được 10 người 12 người rồi bắt đầu những 12 người đó giỏi ngài mới cho bung ra mỗi một người đi dạy hai ba người dạy hai ba người hai ba người cho đến bây giờ thì thưa quý vị trong chư tăng và phật tử mà biết vi diệu pháp á, rất là nhiều đó là cái công của ngài hòa thượng tịnh sự nếu không có nghề đại lão hòa thượng tịnh sự thì cái kho tàng kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam sẽ không có cái tạng vi diệu pháp cho nên ngài hòa thượng tịnh sự cũng là một mẫu người mà chúng ta gọi là sống nhiều chứ không phải sống lâu ngược trở về trước nữa một vị trưởng lão là thầy của Đại lão Hòa Thượng tịnh sự đó là Ngài Sách Thâm Chua Tư Cá Một danh tăng người Miến Điện, Myanmar Ngài được mời qua bên Thái Lan tại chùa Bạc Nám để làm hiệu trưởng trường dạy cái môn Abhidhamma Vitaka tức là môn Vị Dụ pháp ngài à, sách tham bát vua tích cá ngài rất giỏi Bali và chú giải và chúng ta xem ở trong lịch sử của ngài ngài qua bên Thái Lan đó ngài là người Mỹ ngài qua đó ngài phải sử dụng tiếng ngài phải đi sử dụng cái tiếng Thái và ngài dịch tiếng Bali ngài soạn sách sách của Ngài, sách chú giải rất là nhiều Chẳng hạn như chúng sanh và sanh thú chẳng hạn Cũng do Ngài cho tới cá Ngày hôm nay mà chúng ta học tạo nhiều Pháp á, Hoặc là chúng ta học cái bài giải Về Abhitamatasangha Diệu Pháp Lý Hợp Của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự Thì đó là bắt nguồn từ cái quyển siêu lý học của ngài Satthamacchuttika và ngài Satthamacchuttika ngài chỉ có cái tuổi thọ là 55 tuổi thôi ít hơn ngài tịnh sự nữa thầy mà ít thọ nhiêu đó bởi ngài làm việc là lao tâm quá nhưng mà thưa quý vị dầu cho các vị tiền bối trưởng lão Tuổi thọ ngắn ngủi như vậy Nhưng mà chúng ta vẫn gọi là Những người sống nhiều Tại vì làm việc quá nhiều Cho nên Ở đây trong cái đề tài này Ngày hôm nay sẽ muốn nhắc ôm nhắc lại Để cho các Phật tử chúng ta Những người nào đã biết rồi thì Chúng ta ôm lại Còn những người chưa biết thì chúng ta biết Là trong cuộc sống của chúng ta đó cái giá trị của một con người là ở chỗ chúng ta sống nhiều chứ không phải giá trị ở chỗ là chúng ta sống lâu nhưng mà trong cái việc sống nhiều đó nó có gì nó có đa phương diện sư sẽ trình bày giải thích cho quý vị nghe về cái cách mà chúng ta sống nhiều thứ nhất là người biết tu tập tranh thủ thời gian tranh thủ cái thời trẻ khi mà tuổi già chưa đến họ tranh thủ họ tu tập ráo riết tu tập tranh thủ cái thời mà còn khỏe chưa có bệnh tật họ tranh thủ tu tập tranh thủ cái thời mà còn no còn dễ tìm vật thực để ăn mà tranh thủ tu tập thì như vậy người được gọi là người sống nhiều người mà sống theo lời của đức phật dạy rằng nếu biết thương chính mình hãy khéo bảo vệ với mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức thì ba canh của cuộc đời tức là cái thời trung niên cái thời thiếu niên cái thời trung niên và cái thời lão niên trong ba canh của cuộc đời đều nỗ lực tu tập thì như vậy được gọi là người sống nhiều thứ hai nữa ý nghĩa là sống nhiều tức là chúng ta làm nhiều lợi ích cho chúng sanh khác khi mà chúng ta sanh ra ở đời đó chúng ta được cha mẹ giới thiệu vào đời nuôi dưỡng cho khôn lớn thì chúng ta nuôi dưỡng lại cha mẹ đền đáp công ơn của cha mẹ một người con hiếu thảo và nuôi dưỡng cha mẹ người đó được gọi là người sống nhiều không như trên đời này có những đứa con ngỗ nghịch cha mẹ đã nuôi tới lớn đã không nuôi dưỡng lại mà lại báo hại cho cha mẹ khiến cho cha mẹ phải vất vả phải nuôi nuôi lại khi mà những đứa con đó nó thất nghiệp hoặc là trong gia đình ly tán rồi phải đem cháu nội hay cháu ngoại về để cho cha mẹ phải nuôi dưỡng tới cháu nội cháu ngoại thì như vậy đó là đầy đọa cha mẹ người sống như vậy là người sống vô ích còn khi mà chúng ta không nuôi dưỡng được cha mẹ thì thôi chứ chúng ta đừng có báo đừng có báo đời rồi lại nữa có những người khi mà họ sống họ luôn luôn đem lại cái sự an lạc cho người khác bằng cái sự, sự chia sẻ và như là đối với những cái vị pháp sư thuyết giảng cho các phật tử hay là những vị thầy mà dạy cho các học trò học cái đó cũng là cái cách sống nhiều bởi vì sống là làm lợi ích cho người khác cho nên ở đây đó cái ý nghĩa sống nhiều đó, nó tóm lại là chúng ta có ba tức là chúng ta tự bản thân mình biết làm các cái công đức phước báo để may hậu kiếp sau chúng ta có chỗ nương tựa thứ hai nữa là chúng ta biết làm lợi ích cho đời trong đó có cha mẹ của mình cho bà con quý thuộc của mình biết chia sẻ cho chúng sanh rồi thứ ba đó là chúng ta làm lễ cho giáo pháp à, chúng ta duy trì giáo pháp nếu như giáo pháp này không có những vị tăng tài không có những vị có lý tưởng bảo vệ Phật pháp duy trì cái truyền thống giáo pháp của Đức Phật thì giáo pháp này đã mất lâu rồi trải qua cái lịch sử thăng trầm của thế giới trải qua lịch sử thăng trầm của những cái tôn giáo mà họ đố kỵ với Phật giáo như là Hồi giáo, Ấn Độ giáo, vân vân là họ đã cố gắng họ tiêu diệt Phật giáo, cố gắng xóa tên Phật giáo trong bản đồ đất nước họ, đất nước Ấn. Nhưng mà nhờ trong cái thời gian Đức vua A Dục Các vị trưởng lão biết rằng ở tại xứ Trung Ấn Phật giáo sẽ bị mai một Do đó cho nên các vị trưởng lão A-la-hán Mới đề nghị với vua Asuka Vua A Dục Cử chính phái đoàn chưa Tăng Đi ra nước ngoài để đi quần quá giáo pháp ở tại xứ Suvarnabhumi tức là cái vùng đông đông dương của chúng ta đó là ngài Sona của Uttara hai vị trưởng lão đó đã truyền bá Phật Phật giáo về đây rồi như ở Tích Lan thì có ngài Đá vân vân do đó cho nên bây giờ ở các cái xứ Myanmar Thái Lan hay là Sri Lanka, Tích Lan hoặc Campuchia, Lào, Việt Nam chúng ta giữ được cái truyền thống của Phật giáo mới còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay sau khi Đức Thế Tôn người viên tịch niết bàn cho nên những vị mà hy sinh cuộc đời mình để sống gìn giữ cái diện mối chánh pháp cho được tồn tại để hậu thế được an lạc thì đó được gọi là sống nhiều nhưng mà thưa quý vị nói đi nói lại thì người phật tử chúng ta nghĩ rằng cái cách sống nhiều như vậy đó thì bây giờ phải làm sao sống với phật ngôn sư sẽ nhắc lại để cho các phật tử chúng ta nhớ như thế này ở trong pháp quốc kinh phẩm ngàn sa sa quắc đó câu pháp cú số 110 Đức Phật đã dạy rằng vô cho quát sa sa tăng chi vê đứa si lô su asap Esabahito Ekahang Chivatang Seyo Silawantas Chayino Dù sống cả trăm năm Không giới không thiền định Sống một ngày tốt hơn Có giới có thiền định Bài kệ này có nghĩa là Sống lâu Sống tới trăm tuổi nhưng mà sống không có giới không có biết tu thiền định không bằng một người sống chỉ có một ngày thôi nhưng mà cái ngày đó người đó giữ giới và có tu thiền định và nếu được trong ngày hôm đó mà họ chứng được đầu quả a la hán thì quý nữa thưa quý vị quý nữa thuở xưa tôn giả Ngô Thi Cá Ngài xuất gia tu hành 13 năm mà Ngài không đắc đạo quả Ngài tu hoài mà không đắc đạo quả Ngài cảm thấy Ngài chán cuộc đời cho nên Ngài mới lấy con dao cạo tóc để Ngài cắt cổ Thì trong lúc mà Ngài cắt cổ đó Thì Ngài vẫn giữ chánh niệm Để Ngài theo dõi cái cái sự chết nó đến như thế nào thì trong lúc mà ngài quán xét danh và sắc sanh diệt sanh diệt như vậy <coughs> ngài chứng a la hán quả <coughs> ngài chứng a la hán quả xong ngài vi tịch gọi là samasisi tức là đắc đạo tột mạng lúc bây giờ đức phật ngài biết như vậy ngài bảo chưa tỳ kheo đi với ngài đến cái chỗ ngọn đồi đó nơi mà tôn giả Gotika viên tịch thì lịch khi mà đến thấy những cái luồng khối nó bốc lên và nó tỏa chung quanh các vị tỳ kheo bạch hỏi đức thế tôn tại sao ở chỗ tôn giả Gotika lại có cái lần khối thì đức thế tôn nói đó là ác ma muốn đi tìm cái thức tái sanh của tôn giả Gotika nhưng này các tỳ kheo Gotika đã viên tịch ta nói vị ấy viên vị ấy chết với cái chết không có lỗi vì vị ấy đã đoạn tận các lậu hoặc chỉ trong một giây phút ngắn ngủi thôi thưa quý vị thì trong một giây phút ngắn ngủi cái đời sống mà hấp hối đó nó quý hơn cả một đời một trăm năm của một người sống mà không có thiền định không có chứng đầu quả cho nên quý vị phải nhớ chỗ đó cho nên chúng ta sống Bây giờ tất cả chúng ta sống để chờ chết Tất cả chúng sanh ai cũng sống để chờ chết Bởi vì Maranan tăng hi chi vi tăng Cái mạng sống này có sự chết là kết thúc Không ai tránh khỏi cái điểm kết thúc đó Nhưng mà chung cuộc Thì ai hơn ai là nhờ Chúng ta có giới, có thiền định Nghĩa là giới một câu kệ thứ hai là câu kệ 111 á Đức Phật ngài dạy rằng vô cho quát sát tăng chi vê Đức Bê vô Asama Hito Eka Hang Chi Vê Tăng Sê Vô Bê Nhờ Hoàn Tát Sát Chai Dị Nụ Dù sống cả trăm năm Không trí không thiền định Sống một ngày tốt hơn Có trí có thiền định Ở đây có cái câu chuyện như thế này tức là có cái đám cướp chuyên đi cướp giật của dân làng một ngày kia cái đám cướp đó họ muốn tế thần lửa gọi là cúng tổ muốn cúng tổ cho nên họ mới đi tìm đến cái trú xứ của các vị tỳ kheo họ xin bắt một vị tỳ kheo và cái nhóm tỳ kheo này có dẫn theo một vị say di tức là sanh khi chát cái vị say di đó là do đức phật ngài đề nghị dẫn vị đó theo quý vị biết là say di đó mới 7 tuổi mà chứng a la hán rồi cho nên vị đó đi theo các vị tỳ kheo khi mà ăn cướp nó muốn bắt một vị để mà nó giết và nó cúng tế thì vị sa di mới tình nguyện thay thế chư tăng chư tăng lúc ban đầu không cho thấy tội nghiệp quá thấy sa di này hy sinh tội nghiệp quá nhưng mà vị sa di mới nhắc cái nói nè nếu như đức thế tôn đã bảo con đi với với chư tăng có chắc chắn là phải có lý do chứ không thể nào mà đức thế tôn bảo con đi khơi khơi như vậy thì chưa tăng đồng ý cho đi đi đến đó bắt đầu tới giờ hành lễ tên tướng cướp dơ đao lên chặt đầu ngài nhưng mà lúc đó ngài nhập đại định Niro tí, Thì cái lưỡi đao không bao giờ xâm phạm được cái thân xác của ngài Và cái lưỡi đao đó nó bị gãy đi ông thay đầu khác chém ba lần như vậy mà không đứt nó quản quá nó quỳ xuống đánh lễ vị sa di đó và tên tướng cướp mà hỏi các anh em bây giờ mấy anh em tính sao chứ còn ta thì ta sẽ xuất gia đó thì 500 lâu la cũng xin xuất gia theo và vị sa di đó tạm thời ngài là a la hán cho nên ngài truyền thập giới cho cái vị sa di cho 500 vị đó được cho thọ sa di xong rồi mới dẫn về chùa gặp đức phật đức phật ngài cho tu tỳ kheo và ngài thuyết pháp câu kệ đó người không có trí là người làm những cái hạnh nghiệp tội ác mà không biết đó là tội ác thì như vậy thì người không có trí dầu cho sống cả trăm năm cũng không có ích lợi gì còn người có trí tuệ tức là người biết lẽ phải quấy biết thiện ác biết cân nhắc cái việc nào nên làm và cái việc nào không nên làm thì người đó dù cho sống có một ngày thôi cũng vẫn có lợi ích vì một ngày sống của người đó là đem lại lợi ích cho mình đem lại lợi ích cho đời cho nên chúng ta phải biết cái trường hợp này cũng được gọi là sống nhiều hơi sống lâu rồi một câu kệ 112 đó là Đức Phật ngài dạy rằng <coughs> vô chủ quá tăng chi vê Gusito hina viriyo eka hang chi vê tăng sayo Viriyang Ara Phato Đa La Hằng Dù sống cả trăm năm bí nhát không chuyên cần Tốt hơn sống một ngày tinh tấn tận sức mình Quả thật vậy Dầu chúng ta, dầu một người sống chỉ có một ngày thôi Nhưng mà một ngày có cái sự tinh tấn Để dẹp bỏ ác pháp và tu tập những cái thiện pháp Thì như vậy sống một ngày vẫn có giá trị hơn là sống cả trăm năm mà biến nhát chỉ lo ăn rồi ngủ hưởng thụ rồi tạo cái nghiệp ác về thân vì khẩu vĩ bởi vậy cho nên người phật tử chúng ta phải hiểu là nếu mà người phật tử chúng ta sống mà chúng ta có sự siêng năng tinh tấn nỗ lực để làm các cái thiện pháp thì chúng ta nên biết rằng đời sống như thế này dầu cho nay mai người ta chết cũng không sao cả không sao hết hàng ngày thưa quý vị bản thân chúng tôi <clears throat> chúng tôi thường nói với các vị ở chùa nói người ta tưởng đâu là mình trối người ta sợ lắm mọi người họ sợ họ nói sao sư phụ nói kỳ vậy nhưng mà thưa quý vị không phải trối mình có sợ chết đâu sợ nhưng mà mình mình nói là mình sắp chết sắp chết sắp chết vậy để chi để những ngày mà mình còn sống đó <coughs> sống được ngày <coughs> đi thuyết pháp dạy học ngày dịch kinh soạn sách ngày xây dựng chùa chiền ngày hai ngày cũng được cho nên khi mình cảm thấy rằng mình sống nhiều thì lúc đó mình nghĩ không cần phải sống lâu sống lâu mệt lắm quý vị có những người họ sống bảy tám mươi tuổi, chín mươi tuổi Có nhiều người sống tới chín 9, chín tuổi nhưng mà trong cái thời gian đó họ chỉ nằm ở trên giường họ sống như đời sống thực vật nhưng mà ai đến thăm bệnh đó thì hỏi cụ bà năm nay nhiêu rồi ở ờ, chín chín tuổi rồi có phước quá cái chúng tôi mới nói là cái khoảng đời còn lại mà sống nằm như thế này đó thôi chết sướng hơn chứ không có phước nổi đâu sống có lợi ích gì cho nên ở đây chúng ta đừng ham sống nhiều làm sao chúng ta ở ham đừng có ham sống lâu mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta chỉ cần sống khỏe để chúng ta sống nhiều thôi. Thì vậy đủ rồi, tốt rồi. Rồi một bài kệ kế tiếp là Đức Phật ngài dạy vô cho quát sát tăng chi vi apasang opayapayang eka chi vi tăng sayo pasato opayapayang Dù sống cả trăm năm không thấy Pháp sanh diệt Tốt hơn sống một ngày thấy được Pháp sanh diệt Bây giờ bắt đầu á Hồi nãy Đức Phật đã dẫn từ từ Từ lúc có giới, có thiền Có trí tuệ, có thiền Rồi có tinh tấn, tận sức mình Rồi bây giờ là bắt đầu qua đến tuệ quán bình sát Tức là sống phải thấy Pháp sanh diệt Khi đó nàng thiếu phụ Patachara Patachara bất hạnh trong một ngày chồng bị rắn cắn chết hai đứa con một đứa con bị diều hâu tha còn đứa con thì nó bị nước suối cuốn trôi chết ba người thân về gần đến đầu làng thì hỏi thăm người quen bị nàng đi cách xa quê hương quá rồi cho nên người quen hỏi chỉ cái đám khối đang bốc cháy đó nói cái đó là đang quả tán hai ông bà bá hộ với đứa con trai của ông bà bá hộ đó thì là bá thái cha rá biết rằng đó là anh trai của mình bây giờ chồng con chết tính về đương cha mẹ mà cha mẹ chết rồi anh trai cũng chết rồi bây giờ đương ai bây giờ cho nên nàng điên loạn đang la hét và đi cùng khách cởi bỏ y phục trần truồng mà đi như vậy sau nàng ta có duyên lệnh đi đi ngang qua cửa chùa kỳ viên trên tóc quách đá đi vô lúc bây giờ thính chúng ồn ào đức phật ngài khoát tay cho họ im lặng thì họ biết là có vấn đề cho nên họ mới liền cho cô ta một cái tấm choàng cô ta choàng lên và tỉnh táo lại ngài mới nói rằng này patachara con nên nhớ rằng không phải chỉ nay mình mới khóc đổ nước mắt vì người thân mà trong quá khứ cũng đã từng đổ nước mắt khóc cho người thân vì mất người thân tất cả chúng sanh nước mắt mà khóc cho người thân đó còn nhiều hơn nước cả bốn biển nếu gom lại nghe xong nàng đắc tu đồ quần và xuất gia tiền khâm đi một ngày kia nàng rửa chân <clears throat> và từng giọt nước nó rơi xuống đất rồi nó tan biến rơi tan biến Đàm mới quán thấy cái sự vô thường Của cuộc sống mà nàng đã trải nghiệm Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện bằng thần thông Ngài mới thuyết bài kệ pháp cú này Nàng tỳ kheo ni Patachara trước A-la-hán Cho nên người Phật tử chúng ta hàng ngày đó Tối thiểu Nhưng mà nói tối thiểu chứ còn cái này nó quan trọng lắm Phật tử chúng ta Đi chùa chỗ này chỗ kia Rầm rộ Làm phước ồn ào Nhưng mà đến chừng chiều về chúng ta mệt Chúng ta nằm xuống chúng ta than thở Chúng ta khó chịu Chi bằng những cái ngày mà chúng ta rảnh rỗi ở nhà đó Tập cho mình có thói quen sáng chiều chúng ta hay quán cái sự vô thường Sape Sankara Anicca Sape Sankara Anicca Rupang Anicca Sắc vẫn là vô thường Vedana Anicca Thọ vẫn là vô thường Sanya Anicca Tưởng vẫn là vô thường Sankara Anicca Hành vẫn là vô thường Nguyên nhân năng Anicca Thức vẫn là vô thường Chúng ta luôn luôn quán thấy cái sự vô thường Cái gì có sanh có diệt có sanh có diệt Cái đó gọi là vô thường Cuộc sống này Đời sống này là phù du giả tạm Upanishati loko atvo Thế gian là vô thường đi đến chỗ quy diệt Không có gì tồn tại hết Cho nên khi mà chúng ta quán thấy cái sự vô thường đó Thì chúng ta có cơ may Ngay trong hiện tại chứng được đạo quả A-la-hán Hoặc là nó sẽ trở thành cái duyên Để đưa đến cái sau chúng ta đắc đạo quả nhanh thôi là do chúng ta quán thấy cái sự vô thường một lần nọ chư tăng ngồi lại với bàn luận không biết nhân duyên gì mà tôn giả giá xá xuất gia chứng a là hán 54 người bạn 55 của người bạn <clears throat> của tôn giả giá xá cũng nghe tin như vậy cũng đi xuất gia và chứng a la hán Vậy lúc đó đức phật mới giải thích này các tỳ kheo vì trong thời quá khứ Giá xá và 55 người bạn Khi mà đi ngang cái chỗ người ta thiêu xác đó, Ở bên Ấn Độ chắc quý vị nào có đi Ấn Độ biết Người ta không có thiêu ở trong cái lò thiêu Kính đáo mà người ta thiêu ở lộ thiên người ta làm cái vàng rồi người ta để xác chết nằm trên rồi người ta đốt lửa dưới lửa cháy phừng lên cho nên mà đứng mình quan sát khi mà cháy hết lửa cháy hết vải ở bên ngoài thì bắt đầu vô tới thịt thấy nó co quắp lại vậy thì à, những người bạn này mới đứng nhìn cái xác chết mới suy nghĩ ôi bỗng mệnh thay là cái thân xác này Lúc thì đi đứng nằm ngồi Nói năng cười khóc Hưởng thụ các dục Bây giờ Lửa đốt cháy Ra tro ra bụi Vì nó quán xét cái tâm nhàm chán Nhờ cái căn duyên đó đó Với cái tâm nhàm chán như vậy đó Thấy được cái sự vô thường như vậy Cho nên đời này thưa quý vị sống ở tại gia cư sĩ và giá xá ngột ngạt giữa đêm thức giấc bởi vì công tử mà đầu hôm thì có các phụ nữ họ đến họ khiêu vũ họ ca hát để giúp vui cho công tử giá xá khi công tử giá xá nằm đã ngủ thì mấy cô này cổ ca hát xong thấy ờ, thiếu gia ngủ họ cũng nằm xuống họ ngủ đến chừng thiếu gia giật mình thức giấc thấy những người vũ nữ họ nằm la liệt ở trên sàn nhà tóc tay bù xù không còn đẹp nữa người ngái người thở mạnh rồi người gác chân bên đây gác chân bên kia y phục xúc sổ tự nhiên công tự gia xá thấy như là một bãi tha ma do ảnh hưởng cái tiềm thức ở trong quá khứ nhìn thấy xác chết công tử chán quá trốn nhà ra đi chư thiên lén mở cửa chư thiên mở cửa ở nhà không ai hay biết hết mở cửa cho đi ra tới cổng thành chư thiên mở cửa cổng thành cho đi mà lính gác không biết đi mãi đến cái bìa rừng vừa đi vừa nói ôi đời vẫn chật quá ôi đời vẫn chật quá lúc mà đi gần tới bìa rừng đó đức thế tôn bảo rằng này giá xá con hãy đến đây như lai sẽ thuyết pháp cho nghe ở đây không có bận chật đâu Giá sáng nghe có người gọi đích danh của mình quan hỷ liền đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp và chứng đạo quả tu đồ quần. Sáng hôm sau, trong lúc Đức Phật đang thuyết pháp cho cha của Giá Xá là người thiện năm đầu tiên quy Tam Bảo thì Giá Xá ngồi nghe lại cái thời pháp đó chứng A La Hán. Rồi 55 người bạn rủ nhau đi xuất gia cũng chứng A La Hán là do nhờ cái tiền nghiệp của các vị đó nhìn thấy cái gì chán thấy cái sự vô thường chán bây giờ người phật tử chúng ta tập đi đoán xuân ngắm qua phải ngắm vô thường đoán xuân phải nhớ là thêm tuổi già chúng ta cứ vậy mà chúng ta đừng có cái thói quen tết thì chúng ta mừng rơn lên để chi để mừng tuổi với nhau thêm tuổi là gần tới sự chết có gì đâu phải mừng ai đi đến mà chúc mừng tuổi bộ bộ bạn trù tôi chết sớm hay sao mà mừng thêm một tuổi là mình gần chết cho nên đó đừng bao giờ ham người ta mừng tuổi người ta chúc cho mình có sức khỏe có trí tuệ tu hành tinh tấn thì mình mừng nhưng mà chúc cho mình được sống lâu hay là mừng tuổi được thêm tuổi thì cái đó là mình không có hài lòng mình tập vậy đời vô thường mà cho nên người phật tử chúng ta phải phải sống nhiều như vậy một bài kệ kế tiếp mà đức phật ngài dạy rằng vô tăng chi vi avasang avatang và đăng eka hàng chi tăng si vô pasato avatang và đăng dù sống 100 năm không thấy Đạo bất tử tốt hơn sống một ngày thấy được đạo bất tử Amma Tăng Ba Đăng đạo bất tử ở đây là thấy được Niết Bàn Cái này thì ờ, thôi thưa quý vị Là thầy trò, cả thầy lẫn trò chúng ta là chịu bó tay kiếp này rồi Chúng ta <laughs> đời này là chúng ta không thấy được Niết Bàn rồi Hiểu thì hiểu Nhưng mà chúng ta không có mong chứng ngộ được Bởi vì nó cũng tùy thời buổi giờ thời kỳ bây giờ nhất là ở Việt Nam chúng ta mà mình đắc đạo quả là mình nên chết sớm để cho yên thân chứ còn nếu mà đắc đạo quả xong mà đi đâu cũng người ta tung hô dạng thuế là bậc thánh tăng là là chúng ta bị còng vô vô lò liền cho nên đó là nó tùy theo thời kỳ chúng ta chứng đắc nhưng mà chúng ta cố gắng làm sao đó để mà chúng ta tạo tích lũy được cái duyên lành để đưa đến giải thoát trong tương lai thì đến lúc nào đúng thời đúng dịp thì chúng ta chứng được đạo quả cho nên ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng ngày xưa thời đức thế tôn còn tại thế thì chư tăng các vị thị nam hay là các vị tín nữ đi xuất gia thì kheo thì kheo ni Người ta xuất gia không phải là để tu lâu thành sư cụ đâu Hay là tu lâu làm hòa thượng không phải vậy Mà người ta xuất gia là người ta mục đích là người ta làm sao Thấy được niết bèn. Cho nên trong cái câu mà Xuất gia say di Cái câu rất là quan trọng Cái vị thị nam đó đi đến Đánh lễ hòa thượng mới nói rằng à, Sapadukha Nisarane Dipana Sachikaranathaya Etang Kasawang Kahetwa Papache Tamam Hante Nukamang Badaya Bạch Ngài Xin Ngài hãy lấy cái bộ y này Và Ngài truyền giới cho con xuất gia Để con đoạn trừ tất cả sự khổ đau và tác chứng niết bàn cái lý tưởng ban đầu rất đẹp thưa quý vị lý tưởng ban đầu rất đẹp bởi vì khi xuất gia là giới tử nào cũng đọc vậy nhưng mà thời nay đó thì đọc là đọc thuộc lòng vậy thôi chứ đâu có hiểu câu đó là gì không hiểu câu đó là gì cho nên phật tử dưới này chứng kiến xuất gia cũng giới tử bưng bộ y lên sắp mà đúc khanh Nisarana Nibbana Nip Sachi Karanathaya Nghe đọc như vậy rồi ở đứng ở ngoài quay phim như vậy đó Quay phim chơi vậy Rồi cái về cái nói Ồ bữa nay chứng chứng kiến được cái sự xuất gia quan hiển quá Xà thú xà thú Cái tiếng xà thú nó hoài Người ta làm dở cũng xà thú Mình không hiểu gì cũng xà thú Cho nên bây giờ nó đi ngược đời lắm thưa quý vị chứ đúng ra cái cái câu đó là cái lý tưởng giải thoát cái lý tưởng xuất gia rất là đẹp mà nếu mà chúng ta tranh thủ như thời đức phật đó, vị nào mà xuất gia mà không có tranh thủ để đắc đầu quả a la hán vì đó hổ thẹn lắm mắc cỡ lắm cho nên phải chứng niết bàn sớm để chi để khi mà giờ phút lâm chung các bạn đồng phạm hạnh đi đến hỏi ngài đã ngài đã chứng ngộ được cái gì chưa ngài sắp chết mà ngài có hối hận cái gì không lúc đó mình chưa đắc đầu quả mình hối mình mắc cỡ lắm cho nên phải tranh thủ để chứng thì đó là cái trường hợp mà chúng ta phải biết rằng là sống nhiều hơn sống lâu dù cho sống một ngày mà chúng ta thấy được nếp bàn hơn là chúng ta sống cả trăm năm mà chúng ta không thấy được niết bàn một câu Phật câu nữa là câu 115 đó Đức Phật này dạy rằng vô chầu quá sát tăng chi vê bát săn thăm mà mút tầm ăn e ca hàng chi vê tăng xây vô bát sa tô thăm mà mút tầm ăn dù sống cả trăm năm không thấy pháp tối thượng tốt hơn sống một ngày thấy được pháp tối thượng pháp tối thượng Thammabuddhamma ở đây là chỉ cho những cái pháp siêu thế như là bốn đạo, bốn quả và lý bàn, chính cái pháp gọi là Lukuttara Thamma, gọi là pháp tối thượng. Thì cũng nằm ở trong ý nghĩa là thấy được pháp bất tử. Cho nên ở đây đó người Phật tử chúng ta phải hiểu cái câu nói rằng Sống lâu không bằng sống nhiều đó Là chúng ta phải hiểu Là chúng ta phải sống nhiều Lợi dụng cái thân sinh tử này và tha biết ra Yatha Bipup Rasimha Kajira Mà Lagune Bahu Ewan Chate Namachi đó tập bằng của Katapan Kusalang Pahum như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm Cũng vậy Phải nhờ thân sanh tử làm được nhiều thiện sự Bây giờ cái thân của chúng ta thật sự quý vị Cái thân hôi thối này Nếu mà chúng ta để không thì nó cũng không có lợi ích gì Khi mà chết rồi đó là phải tận liệm liền chứ còn hai ba ngày sau năm bảy ngày sau nó thối rửa nó hôi thối chịu không nổi thì với cái thân vô bổ như vậy đó vô ích như vậy chúng ta hãy lợi dụng nó lúc mà chúng ta còn sống chúng ta lợi dụng cái thân này để chúng ta làm được nhiều thiện sự làm nhiều cái phước báo khi chúng ta làm được nhiều thiện sự làm nhiều phước báo chúng ta bỏ đi cái thân này thì cũng sao cả quý vị thấy người ta ép nước mía không người ta tận dụng người ta cứ quay một lần hai lần người ta cứ rút ra rồi người ta cuộn nó lại người ta mới để vào trong cái bàn quay ép chừng nào mà nó khô bỏ cái xác cái xác mía bỏ ra ta chỉ lấy cái nước cốt nước mía đó ta uống thôi cũng vậy chúng ta phải làm sao chúng ta tận dụng cái nguồn năng lực của cái đời sống này để chúng ta tu tập các hành linh từ bỏ những cái điều ác và trao dồi tâm ý thanh tịnh để chứng được đạo quả a la hán thì như vậy gọi là gọi là sống nhiều dù cho chúng ta sống cái tuổi thọ ngắn ngủi nó cũng không sao cả quý vị đừng nghĩ rằng mình sống tuổi thọ quá ngắn sợ thiên hạ quở quan cái người này mang ác nghiệp gì bị chết yểu không đâu mình hiểu Phật Pháp rồi mình nói không sao Thà rằng đời sống của tôi 10 năm 20 năm kệ không sao cả Nhưng mà trong 10 năm 20 năm đó tôi làm việc nhiều Lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sanh Nó còn hay hơn là Người kia sống cả trăm năm mà chỉ là cặn bã của xã hội là cái dân đem lại cái sự khổ cho mọi người cái tai họa cái bệnh dịch cho mọi người trong quý thuộc trong gia đình quý vị thấy cái nào do đó chúng ta phải chọn chẳng thà sống ít sống đoạn thọ nhưng mà chúng ta sống nhiều còn hơn là sống trường thọ mà sống vô ích quý vị nắm bắt như vậy đến đây thì cũng vừa với thời gian và chỉ pháp bởi vì chúng ta còn cái lễ à, truy à, lễ tưởng niệm đức cố hòa thượng và chúng ta còn bác hội nữa cho nên xin, xin dứt lời ở đây kính nguyện công đức của thời pháp hôm nay hồi hướng đến giác linh của đức cố trưởng lão hòa thượng giác chánh cũng là vị ân sư